làm thế nào để có thể thành công trong thị trường chứng khoán ạ à? à, như chúng ta đã biết thì thị trường chứng khoán là một trong những kênh đầu tư thực sự là hấp dẫn nhưng nó sẽ không dành cho tất cả mọi người lười nhát muốn kiếm tiền thật nhanh và muốn làm giàu thật nhanh ạ à. bao nhiêu các bạn đã thấy rằng là trong thị trường chứng khoán chúng ta thấy là khi mà đầu tư chúng ta bị nghiện ạ à, chúng ta cảm giác là nếu trong trường hợp mà chúng ta không được đầu tư nếu chúng ta không tham gia thị trường thì chúng ta cảm giác là nhớ và chúng ta cảm giác rằng là rất là đau khổ nếu chúng ta không tham gia vào thị trường tuy nhiên thì có những người mà chúng ta kiếm được rất nhiều tiền và chúng cảm giác là rất hạnh phúc đúng không ạ nhưng có những người thì chúng ta thấy là cảm giác rất đau khổ tuy nhiên thì ạ à, dù đau khổ dù giả rất là bất hạnh thì nhiều người người ta vẫn cứ tiếp tục bám theo thị trường quán bởi vì chúng ta bị nghiện bị nghiện ạ vậy làm thế nào để chúng ta có thể thành công trên thị trường chứng khoán đây là câu hỏi Dũng tin chắc là phần lớn tất cả anh chị em đang có mặt ở đây đều mong muốn mình có thể thành công mình có thể kiếm được tiền mình có thể hạnh phúc mình có thể đáp ứng được cái nhu cầu trong cuộc sống của mình trong đầu tư chứng khoán vậy tại sao trong đầu tư chứng khoán lại bị nghiện bởi vì chúng ta đang trong cuộc sống anh chị em chúng ta đã biết rồi ạ à? nó, nó đáp ứng được ba nhu cầu chúng ta chúng ta biết được cuộc sống của mỗi con người rồi anh chị em này ạ à, là nam là nữ ở bất cứ dân tộc nào khác nhau chúng ta đều có 6 nhu cầu anh chị em đều có 6 nhu cầu giống nhau đó là nhu cầu sống nhu cầu kiếm tiền nhu cầu phát triển nhu cầu được yêu thương đúng không nhu cầu điều yêu thương nhu cầu được vinh danh và nhu cầu được cho đi cống hiến cho đi ạ à. và có hai cái nhu cầu này làm cho chúng ta có thể phát triển và có thể kiếm tiền được nhanh đó là hai nhu cầu rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nắm rõ được đó là nhu cầu phát triển nhu cầu phát triển đó là nhu cầu được học tập nhu cầu được gì ạ à? được lớn lên so với mình hôm qua chúng ta cần phải lớn lên so với hôm qua chứ không phải là chúng ta lại tiếp tục dập chân tại chỗ giống như hôm trước Dũng chia sẻ là nhiều người đã gì ạ à? 25 tuổi 30 tuổi nhưng đã chết rồi và đe 90 tuổi mới đem chôn vậy ở đây chúng ta cũng thấy tương tự như vậy đúng không tương tự như vậy nhiều anh chị em đầu tư chứng khoán rất là lâu năm rồi nhưng thực tế là chúng ta không có trải nghiệm không có kinh nghiệm và chúng ta thấy là vẫn dập chân tại chỗ vẫn ở trong cái tình trạng là không thể có lợi nhuận trong suốt thời gian vừa qua ok và chúng ta biết rằng là nếu chúng ta đáp ứng được hai nhu cầu phát triển và nhu cầu được gì ạ cho đi ạ cống hiến cho đi các bạn thấy giống như dũng ấy ạ tại sao dũng lại cống hiến lại giúp anh chị em phát triển cho đi bởi những kênh youtube như thế này anh chị em thấy là những cái kênh youtube của dũng và đặc biệt là anh chị em nào nếu anh chị em nào mà đã tham gia chương trình của dũng trong uh, thời gian vừa qua dũng tin chắc rằng là chỉ cần áp dụng để à, uh, mang tính chất rồi à theo đúng những cái gì dũng chia sẻ thì chúng ta kiểu gì chúng ta cũng vẫn kiếm được lợi nhuận đúng không kiểu gì chúng ta vẫn kiếm được lợi nhuận bởi vì chúng ta chỉ cần làm theo thôi ạ à. đúng không? cần làm theo thôi ạ à. thế thì ở đây chúng ta thấy là thực tế thì nó lại đang ngược lại mỗi người người ta đang gì à muốn có nhu cầu sống nhu cầu sống là nhu cầu gì anh chị em nhu cầu sống là nhu cầu được học hạ là được được sống tối thiểu ăn uống ăn mặc tất cả những cái gì trong cuộc sống chúng ta đấy là gọi nhu cầu sống nhu cầu du lịch giải trí tất cả những cái gì <clears throat> mà chúng ta đang có đều gọi là nhu cầu sống ạ và thứ hai là nhu cầu kiếm tiền chúng ta ai cũng mong muốn kiếm tiền và chúng ta đang có mặt ở đây đều là mong muốn kiếm tiền <clears throat> ai cũng mong muốn kiếm tiền và chúng ta thực sự là rất là mong muốn kiếm tiền ai cũng muốn được là được người khác yêu thương mình ai cũng muốn được nhớ con người chồng những người xung quanh những người bạn chúng ta được yêu thương ai cũng muốn như vậy và tiếp tục đó là nhu cầu gì ạ vinh danh ai cũng muốn là tôi là ai tôi muốn lên chức nọ tôi muốn chức kia cũng được gì ạ khen ngợi được gì ạ nhiều cái nọ cái kia có những người chúng ta thấy là có nhiều anh chị thấy cho nói biết là đeo một cái túi khoảng độ năm sáu trăm triệu ạ đúng không đấy là nhu cầu được vinh danh đúng không nhu cầu được công nhận vinh danh <clears throat> thế thì ờ, nếu chúng ta có bốn nhu cầu về nhu cầu sống nhu cầu kiếm tiền nhu cầu gì ạ à? vinh danh hay là công nhận và tiếp tục là nhu cầu gì nữa yêu thương vậy bốn cái nhu cầu kia theo anh chị em chúng ta muốn có được không ạ có ai nghĩ là chúng ta muốn được này kiếm tiền này sống này vinh danh này yêu thương muốn có được không ạ có muốn nữa được không thì mình cũng muốn được không ạ ai chẳng muốn có nhiều tiền ai chẳng muốn được vinh danh ai chẳng muốn được kiếm nhiều tiền ai chẳng muốn được gì ạ được yêu thương đúng không rất là muốn đúng không nhưng thực tế chúng ta gì ạ muốn mà có được đâu ạ muốn mà có được đâu nhiều anh chị em đang mải mê hỏi cổ phiếu đúng không bây giờ suốt ngày nói cổ phiếu chúng ta cần phải giao lưu cho nó vui vẻ chứ bây giờ cứ mãi mãi cổ phiếu chúng ta hướng dẫn cho chúng ta cách để chúng ta kiếm được cổ phiếu kiếm được lợi nhuận cổ phiếu thì anh chị em nếu có đã mua rồi đúng không nếu có thì cũng đang nắm giữ rồi và Dũng biết rằng là chỉ cần nghe theo dõi ngắn của cái ờ, livestream trưa qua thôi ạ thì chắc chắn là anh chị em cũng đã có cổ phiếu trong tay hôm nay đúng không thôi bây giờ chúng ta tiếp tục nhu cầu gì ạ nhu cầu được cho đi và nhu cầu gì ạ phát triển tại sao Dũng lại đang tập trung vào nhu cầu cho đi và nhu cầu phát triển phát triển ở đây là dũng gì ạ dành thời gian để nghiên cứu tất cả sách về phát triển bản thân sách về đầu tư chứng khoán và dũng dành rất nhiều thời gian bình thường anh chị em biết rằng cũng giống như anh nhiều anh chị em dũng dành khoảng độ 3 đến 4 tiếng một ngày để nghiên cứu về thị trường chứng khoán 3 tiếng ạ và khi mà dũng nghiên cứu được thì ờ, dũng có một nhu cầu đó là nhu cầu cho đi giúp đỡ cộng đồng đầu tư của mình thành công giúp đỡ những người khác chưa biết về chứng khoán để hiểu rõ rằng chứng khoán gì ạ chứng khoán cần phải những điều gì để chúng ta có thể thành công được nên hai cái nhu cầu gì ạ được phát triển là mình phải lớn hơn ngày hôm qua bởi vì khi Dũng đã lớn hơn ngày hôm qua thì anh chị em biết rằng là những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ gần như nó gì ạ tăng một cách chóng mặt đúng không gần như nó tăng chóng mặt và Dũng Biên tin chắc rằng là nếu ai chỉ cần là hiểu rõ được hôm qua Dũng nhớ rằng là có nhà mình hôm qua theo dõi cái khóa Dũng cơ cấu danh mục đầu tư cho tất cả một số anh trong xuống dòng tiền đó thì à, trong một loạt các cổ phiếu thì anh chị em thấy là có cổ phiếu nào mà Dũng bật mí ở trong cái buổi trưa qua không ạ? anh em có thể comment là buổi trưa qua ai xem ai xem video buổi trưa qua thì comment cho Dũng số 2 đi ạ ai xem video của hôm qua đấy là đây là Dũng hôm qua Dũng hướng dẫn đào tạo chúng ta đó là đầu tiên là nhu cầu hướng dẫn chúng ta học đấy là nhu cầu cho đi còn anh chị em học được chúng ta gọi là nhu cầu được gì ạ phát triển ai đã theo dõi video hôm qua đúng không theo dõi video có hàng trăm cổ phiếu đúng không không đến hàng trăm cổ phiếu nhưng rất nhiều cổ phiếu vậy chúng ta biết rằng là có bao nhiêu cổ phiếu dũng bảo bán và có những cổ phiếu nào dũng bảo mua được ạ à? anh chị em thử xem là cái cổ phiếu nào mua được và giữ được có thể comment cái cổ phiếu hôm qua đi ạ nhưng dũng tin chắc rằng là số lượng mua được hay nắm giữ được rất là ít không nhiều như ta tưởng đâu và số lượng này chủ yếu là tập trung cho phần lớn tập trung gì ạ? là những ai theo dõi kênh youtube của dũng một thời gian đủ dài hoặc là những học viên mà đã tham gia chương trình huấn luyện của Dũng có phải không ạ bao nhiêu em hôm nay mua được gì ạ mua được AAS hoặc là đã có cổ phiếu AAS từ thời gian vừa qua thì có thể comment cho Dũng được không ạ hãy comment đi ạ AAS ạ nếu có thì comment đấy ạ comment đi ạ comment nếu chúng ta mua được và chúng ta đang lãi khoảng bao nhiêu phần trăm cho comment AS lãi được bao nhiêu phần trăm thì hãy comment này hãy comment số đó đi ạ xem là chúng ta tại sao câu chuyện này là chúng ta đã gì ạ đã hướng dẫn chúng ta mua rồi đúng không đã hướng dẫn mua rồi tại sao lại mua tại sao lại mua câu hỏi là tại sao anh chị em lại mua rồi đặt ra câu hỏi tại sao anh chị em lại mua đấy là nhu cầu gì ạ cống hiến cho đi ạ tại sao lại mua câu hỏi là tại sao lại mua đơn giản đấy tại sao là phải mua cổ phiếu này nào một số anh chị em 27 phần trăm 15 phần trăm 19 phần trăm và hôm nay vẫn mua tiếp ạ tại sao lại mua đấy Dũng đã phân tích tại sao chúng nó mua rồi đúng không đặc biệt là hôm qua trong cái lớp học à, đầu tư nhiều ở Du vô địch có hàng trăm cổ phiếu khi mà nói chia sẻ thì số lượng cổ phiếu để mua được nó không nhiều anh chị em phải biết rồi nên thực tế để thành công chúng ta cần phải gì ạ có đủ về lượng đúng không đủ về lượng đủ về lượng thì chất mới đổi không phải đương nhiên hàng nghìn cổ phiếu kia mà gì ạ à? chúng ta đã thấy có những cổ phiếu gì ạ à? <clears throat> anh chị em giai đoạn trước bao nhiêu anh chị em đã kiếm được một lợi nhuận cổ phiếu SBS không ạ chúng ta kiếm được lợi nhuận từ nhiều cổ phiếu khác nhau ở mức cao mà nó lại bền vững thì ở đây chúng ta cũng đơn giản đấy ạ chúng ta cần phải đủ lượng trước khi đủ chất vậy à, làm thế nào để đầu tư chứng khoán thành công thì điều đầu tiên anh chị em cần phải hiểu rõ đó là anh chị em phải cần phải định hướng cho mình là chúng ta nên chọn phương pháp hệ thống nào phù hợp với tính cách con người của mình nha yeah. phù hợp với tính cách con người của mình anh chị em có thể đầu tư giá trị nếu anh chị em có nhiều tiền và có hội đồng quản trị có những người mà anh chị em có thể thâu tóm một doanh nghiệp có thể mua doanh nghiệp nào với à, giá thấp và anh chị em nào có thể có những thông tin nội gián thông tin nội gián về một doanh nghiệp nào đó thì có thể chúng ta sử dụng chiến lược đầu tư giá trị nên ở đây nó phù hợp với tính cách của chúng ta một số anh chị em có thể đầu tư nước sóng đúng không nước sóng nếu chúng ta thấy rằng là nó giúp chúng ta có lợi nhuận nó giúp chúng ta có lợi nhuận và tất cả cái lợi nhuận đó cái quan trọng các bạn đừng có nghe bất cứ ai đừng có nghe bất cứ ai đúng không hãy gì à hãy đo lường kể cả hệ thống mà Dũng chia sẻ nếu anh chị em chưa đo lường được chưa đo lường được mà nghe thì đấy là lỗi tại anh chị chứ không phải lỗi tại ai cả nha yeah. anh chị em chưa đo lường được mấy anh chị em nhỉ bây giờ câu hỏi mà anh chị em đã thấy rằng là Dũng biết nếu anh chị em không đo lường được thì cái điều gì sẽ diễn ra câu chuyện uh, Dũng lại tiếp tục nói cái câu chuyện ngày hôm qua trưa hôm qua Dũng chia sẻ có bao anh chị hôm qua hôm kia gì đó hôm qua đúng không ạ khi mà Dũng nói cơ cấu danh mục cho các anh chị tham gia cái khóa học xuống dòng tiền thì có bao nhiêu anh chị em chỉ tập trung vào cổ phiếu của mình bao nhiêu chị em chỉ tập trung duy nhất cổ phiếu của mình có comment số 4 đi ạ duy nhất cổ phiếu mình còn những cổ phiếu khác không tập trung ạ chắc chắn là có rất nhiều ạ hãy thật tâm với chính mình ạ hãy thật tâm với chính mình không phải gì ạ comment số 4 không sao à chỉ tập trung cho cổ phiếu của mình ạ có những cổ phiếu khác Dũng phân tích không quan tâm đúng không vậy nếu anh chị em tập trung cho cổ phiếu của mình thì nếu may thì cổ phiếu của anh chị có thể là một trong những cổ phiếu lên nếu không may thì anh chị em sẽ không có cơ hội để mua cổ phiếu A AS ngày hôm nay đúng không ạ vậy trong nhóm này anh chị em nào đã mua cổ phiếu AS ngày hôm nay không ạ hay anh chị em nào có giữ có cổ phiếu AS tiếp tục hay không ạ vì chúng ta tập trung quá nhiều cổ phiếu của mình nên chúng ta không quan tâm đến cổ phiếu của người khác chúng ta khi mà Dũng làm livestream tất cả những cổ phiếu Dũng chia sẻ Dũng co Dũng phân tích thế chị em nhớ là tất cả những cái cổ phiếu mà tuyệt vời nhất thì thường trước đó Dũng hay hãy chia sẻ lúc nào không ạ anh chị em có nhớ Dũng chia sẻ lúc nào không hãy nhấn mạnh vào lúc nào không ạ đúng không chúng ta thấy cuối chương trình thường thì Dũng hay chia sẻ đúng không và chúng ta thấy thấy rằng là kể cả hôm qua rất nhiều anh chị em học viên Dũng bảo rằng hôm nay kiểu gì nó cũng tăng nhưng có bao nhiêu anh chị em học viên tối hôm qua không mua được comment cho Dũng đi ạ số 10 đi ạ tức là hôm qua chúng ta học rồi ạ chúng ta biết là cổ phiếu này nó chạy rồi nhưng chúng ta không mua được comment số 10 đi ạ nếu không phải là những anh chị em có học hay không học chúng ta đều gì ạ vẫn gì ạ không thể mua được nếu chúng ta không chủ động không chủ động cái miếng ăn nó có đến gì ạ đến mồm rồi tất cả những cái hệ thống Dũng nói là cái mẫu hình này mẫu hình số bao nhiêu rồi Dũng phân tích thật kỹ rồi phân tích đi phân tích lại rồi và nói rằng thị trường lúc này nó không có nhiều cổ phiếu nó chỉ có 5 cổ phiếu đổ lại thôi nhưng anh chị em thấy không có rất nhiều anh chị em không mua được thế bây giờ chúng ta đã được học có thể một số anh chị em học thì mới học có thể chưa đủ kiến thức nên thiếu tự tin không mua nên nó câu hỏi đặt ra là nếu ở ngoài kia có bao nhiêu chị em được nếu chúng ta không có kiến thức chúng ta không hiểu rõ được vận động cổ phiếu thì nếu chúng ta mua mua bao nhiêu ạ anh chị em mua bao nhiêu mua năm nghìn mười nghìn và khi mua chúng ta biết rằng là cổ phiếu đấy nó chạy bao nhiêu nó có độ an toàn hay không đúng không nó không bao giờ chúng ta không thể biết nó có độ an toàn hay không đúng không và cái cổ phiếu này nó là một cổ phiếu ai đã còn nhớ cổ phiếu gì ạ à? BMI ạ à? nhà mình có ai nhớ cổ phiếu BMI không ạ à? BMI ạ à? cổ phiếu BMI là cổ phiếu mà Dũng chia sẻ chia sẻ rất kỹ mà Dũng dành tặng cho rất nhiều ạ trong cái livestream cổ phiếu Hòa Phát Dũng gì ạ à? tặng cho tất cả anh chị em mua bảo rằng gì ạ à? Dũng bảo rằng là bao nhiêu anh chị em không biết rằng đầu tư phân tích kỹ thuật bao nhiêu anh chị em không biết phân tích cơ bản thì lúc này mua cổ phiếu Hòa Phát và có bao nhiêu anh chị em đã gì ạ à? nghe để làm theo ạ à? cái điều này là không có đâu ạ à. chỉ khi mà cổ phiếu đặt đỉnh rồi ạ à, thì chúng ta mới tham gia trừ những anh chị em đã tham gia theo dõi và đã hiểu về hệ thống phương pháp của Dũng đúng không hiểu về phương pháp của Dũng thế thì ở đây Dũng không muốn nói rằng cái việc mà đầu tiên chúng ta cần phải tìm ra cho mình một hệ thống phù hợp với tính cách của mình phải phù hợp ạ còn nó không phù hợp thì chúng ta thấy là rất khó để tham gia đúng không không thể tham gia được Đấy. và trong đầu tư chứng khoán thì có một cái nghệ thuật mà anh chị em muốn nhanh ấy, thì anh chị em học được bao nhiêu đi giúp người khác anh chị em học được bao nhiêu hãy chia sẻ cho người khác hãy giúp những người mà chúng ta thấy rằng là chưa biết bằng mình anh chị em nếu anh chị em giúp được thì Dũng tin chắc rằng là kiến thức của anh chị em lên rất là nhanh ai nghĩ là nếu chúng ta có kiến thức mà chúng ta đi chia sẻ cho người khác thì tầm chúng ta lên rất là nhanh nếu ai biết được điều này đây là một bí mật bí mật cực kỳ quan trọng thì cái là có thể comment trong số 1 đấy các bạn khi chúng ta biết kiến thức rồi chúng ta chia sẻ giúp đỡ người khác đặc biệt là nếu trong trường hợp một vài trường hợp nếu nó bị sai chúng ta rút ra bài học rất nhanh nếu nó đúng chúng ta cũng nhớ rất là nhanh nên ở đây chúng ta là và khi mà chúng ta giúp cho người khác thì bản thân chúng ta cần phải nâng cấp mình lên nâng cấp mình lên nâng cấp mình lên nâng cấp mình lên và khi chúng ta nâng cấp để lên thì chúng ta trở thành những nhà đầu tư xuất sắc lão luyện đúng không trở thành nhà đầu tư xuất sắc lão luyện nên nếu chúng ta biết giúp người khác nhưng giúp ở đây là giúp kiểu gì ạ à? giúp cho người ta biết cách để tham gia chứ không phải giúp cho chúng ta con cá để mua vào giúp cho chúng ta con cá để mua vào thực tế như này một người thành công một người thành công nếu một hệ thống phương pháp đào tạo là phải một bạn lớp 5 bạn có thể hiểu được lớp 5 anh chị em ạ à, một bạn lớp 5 có phải hiểu được thì lúc đó mới thành công còn nếu mà nói về cổ phiếu mà chúng ta cứ nói chung chung ạ à, thị trường tới đây sẽ tốt lắm ạ à, khả năng sẽ vượt 1.400 nếu ở Mỹ nó không bị sập thì có khả năng nó vượt 4% hoặc là nếu Trung Quốc nó không đánh Việt Nam thì khả năng nó sẽ lên hoặc là nếu một số cổ phiếu khác nó sẽ thế nọ thế kia thì khả năng nó lên và cứ như chung chung như vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng là chúng ta mất phương hướng bởi vì những cái gì nó chung chung nó chả có giá trị gì cả đúng không thế thì ở đây chúng ta biết rằng là sẽ có rất nhiều cổ phiếu nó tiếp tục tăng bởi vì khi nó bước vào chu kỳ tăng thì nó tăng tự động và thị trường thì ta biết rằng rồi nếu thị trường nó bước vào chu kỳ tăng tự động thì các bạn biết điều gì diễn ra lúc này chúng ta không mua được cổ phiếu tăng chúng ta cứ đợi những điều chỉnh bao nhiêu chị em là chúng ta mong muốn là đợi thị trường điều chỉnh để chúng ta mua vào thì hãy comment cho Dũng số 2 đi ạ cứ khi thị trường lên thì chúng ta mong muốn thị trường điều chỉnh thì chúng ta mua vào ạ à. hãy comment số 2 ạ à. nào chúng ta comment ạ à. cứ mong muốn là thị trường điều chỉnh thì hãy comment số 2 ạ à. và nếu bao nhiêu chị em là khi mà thị trường điều chỉnh số 2 rồi ạ à, thì chúng ta lại không dám mua vào thì ghi là 24 ạ tức là chúng ta mong muốn thị trường điều chỉnh nhưng sau khi điều chỉnh chúng ta lại không dám mua vào thì ghi vào 24 đi ạ và chúng ta cảm giác là mọi thứ nó không như chúng ta đang nghĩ mọi thứ nó không giống như chúng ta nghĩ mong muốn điều chỉnh nhưng khi điều chỉnh lại sợ bởi vì tài khoản chúng ta một số cổ phiếu chúng ta nó đã bị giảm rồi nên cái điều đầu tiên anh chị em cần phải hỏi của anh phải nhận ra anh phải nhận ra cái chu kỳ thị trường vì trong đầu tư chứng khoán bất cứ hệ thống phương pháp nào nó thiếu thiếu bốn cái bước này này bốn cái bước này là một quy luật hai là nguyên lý ba là quy trình bốn là checklist năm có thể thêm một bước năm nữa là hành động thì chúng ta sẽ thấy là tất cả hệ thống đó đều là thiếu cái điều đó để mất đi hết nên anh chị em nắm được bốn cái nguyên lý năm nguyên lý này đó là gì ạ quy nguyên đấy là gì ạ quy luật đó, chúng ta phải nắm được quy luật phải nắm được quy luật quy luật vận động của nó thứ hai là phải nắm được nguyên lý hoạt động của nó nguyên lý hoạt động của cổ phiếu của blue chip là gì nguyên lý đầu cơ là gì nên anh chị em nhìn thấy được cổ, cổ phiếu gì ạ à? bmi cổ phiếu gì ạ à? ass bsbs đúng không sbs nhiều cổ phiếu khác dũng nói là nó tăng nhưng tuy nhiên thì kể cả anh chị em có biết thì cũng không mua được ai tin rằng là nếu chúng ta biết cái cổ phiếu Dũng chia sẻ thì cái khả năng đưa ra quyết định mua rất là thấp thì comment số 4 đi ạ tức là nếu chúng ta kể cả chúng ta theo dõi livestream này chúng ta biết thì chúng ta cũng không dám để mua bởi vì chúng ta biết là biết ở đây là gì ạ nó không có lòng tin chúng ta chưa hiểu bởi vì chúng ta bị thua lỗ ở một cổ phiếu nào đó chúng ta đã bị sấp mặt ở một vài cổ phiếu nào đó khi mà thị trường giảm như này thì đáng nhẽ chúng ta cần phải gì ạ tìm kiếm những cổ phiếu tốt nhất chúng ta phải nhìn ra những cổ phiếu tuyệt vời nhất nhưng chúng ta gì ạ vì chúng ta đang bị thua lỗ ở một nơi nào đó nên chúng ta gì ạ không dám tham gia nữa và cũng biết rằng là hôm qua chúng chia sẻ cơ cấu danh mục cho rất nhiều anh chị em vậy bao nhiêu anh chị em sẵn sàng bán cái cổ phiếu mà chúng ta đang gì ạ mà hôm qua Dũng chia sẻ bán ra để tập trung cho những cổ phiếu mạnh hơn ạ à. bán cổ phiếu yếu tập trung cho cổ phiếu mạnh hơn ạ à. chúng ta bao nhiêu anh chị em đã làm điều này rồi bao nhiêu anh chị em trong cái khóa học xu hướng trong cái buổi trưa qua Dũng chia sẻ và hôm nay chúng ta bán những cái cổ phiếu yếu tập trung cho cổ phiếu mạnh hôm nay thì có thể chia sẻ cho Dũng comment số 3 đúng không ạ nếu anh chị em đã làm điều đó comment số 3 còn chưa làm thì comment số 4 để chúng ta xem thực tế thị trường đang diễn ra như nào chúng ta cần phải gì ạ nhìn rõ sự thật ạ à? nhìn sự thật tại vì rõ ràng là gì ạ nhiều người thì cho cho rõ ràng nhưng chúng ta sẽ gì ạ chưa chắc đã là, bởi chúng ta chưa có niềm tin đặc biệt là anh chị em nào nhóm tính cách gì ạ C là nhóm gì ạ logic nếu anh chị em là nhóm C là nhóm rất logic để chúng ta hành động thì thường chúng ta cần phải mất rất nhiều thời gian ở đây đó là do nhóm tính cách thôi anh chị em ạ cái này nó không đúng không sai không đúng không sai anh chị em nhá không có đúng không có sai đúng không đây bán đúng rồi bán chuẩn chưa cổ phiếu hôm qua Dũng nói rằng là nó không đạt yêu cầu thì bán là bán thật nhanh nhưng tại sao chúng ta lại vẫn giữ khi mà chúng ta giữ chúng ta đang tập trung vào gì ạ chúng ta đang tập trung vào đau khổ có nhiều anh chị em cứ tập trung vào đau khổ tập trung vào gì ạ tập trung vào nền kinh tế tập trung vào gì ạ hệ thống bị lỗi tập trung vào gì nữa ạ tập trung vào rất nhiều nguyên nhân không có margin đúng không ạ có ai tập trung là cổ phiếu cũng có margin chúng ta mua vào không ạ có ai tập trung là do cổ phiếu này nó trần nó khó mua đúng không ạ có ai đang tập trung gì ạ à? có nhiều thứ tập trung khác nên ở đây anh chị em thấy không là để có tư duy đúng bất cứ tư duy nào đó nó phải có gì ạ à? bất nó phải nằm trong quy luật phải hiểu được quy luật của nó phải nắm rõ được quy luật của nó sau đó chúng ta phải từ quy luật chúng ta nắm rõ được quy lý từ nguyên lý chúng ta mới có quy trình từ quy trình chúng ta mới có gì ạ à? có hành động vậy bây giờ anh chị em đọc đầu tư giá trị chả hiểu rõ rằng là cái quy luật của đầu tư giá trị là gì bao nhiêu anh em đầu tư giá trị mà nắm được quy luật của nó comment cái đâu ạ quy luật của đầu tư giá trị là gì ạ nào nhà mình có ai đã nắm được cái quy luật trong đầu tư giá trị không ạ có ai nắm được cái quy luật trong đầu tư lướt sóng đầu tư của sóng hay lướt không ạ có nắm được quy luật trong đầu tư sóng hay lướt ạ à? hay là cứ vẽ ra nó chạy là chạy chạy là mua cháu không nắm được nó không hiểu nó chạy như nào cứ đếm sóng 1 sóng 2 sóng 3 chạm sóng 4 và sóng 5 là sóng cuối đúng không sóng 1 là sóng tăng sóng 2 điều chỉnh sóng 3 là sóng tăng sóng 4 điều chỉnh sóng 5 là sóng cuối và cứ thế là đếm đếm đếm sau đó nó không lên hoặc là nếu nó bị sai thì lại tiếp tục vẽ ra thêm một vài sóng nữa không hiểu quy luật nhưng vẫn cứ đầu tư đúng không thế thì ở đây Dũng không muốn nói là cái hệ thống của mình tốt hay là hệ thống của mình không tốt mà quan trọng là anh chị em phải trang bị cho mình một cái gì ạ cái nhận thức này, này chúng ta phải nhận thức được nhận thức được chúng ta trang bị cho chúng ta cái gì ạ cách để chúng ta gì ạ tự nhận thức cách duy nhất để anh chị em muốn có nhận thức nhanh đó là anh chị em mua một vài cuốn sách à, sách đầu tiên anh chị em có thể mua hoặc là có thể vào mạng anh chị em search anh chị em comment cho Dũng ạ làm thế nào để đầu tư chứng khoán làm thế nào để đầu tư chứng khoán cuốn sách này là cuốn sách của Liam Mo cuốn sách này của Liam Mo và đây chỉ có ebook thôi ạ ebook thôi không có sách gì ạ cái cuốn sách này của Liam Mo cuốn sách đầu tay của Liam Mo mà chỉ có ebook thôi nó không có sách giấy bởi vì thị trường đúng không thị trường chưa ai viết Đấy, một số anh chị em học viên của Dũng thì đã có cuốn sách nào rồi tại vì cuốn sách này Dũng đã gì ạ từ cái bản thảo hệ thống của Dũng đã viết lại và bây giờ nó cũng không biết rằng là nó có chính xác 100% không nhưng đây là do gì ạ mình làm lại thôi ạ cuốn thứ hai anh chị em cần phải đọc cần phải biết ạ đó là gì ạ chúng ta cần phải đọc phải biết để xử lý cái tâm thức của mình phải xử lý cái đầu chúng ta bởi vì chúng ta đang bị động loạn động loạn rất là lâu rồi nên anh chị em cần phải nắm rõ được là xử lý về trong tâm thức hay chúng ta gọi là hiểu được gì ạ à? cái năng lượng hay chúng ta gọi cảm xúc chúng ta đó là quyển sách phép màu anh chị em ghi vào phép màu hay viết tắt là viết đơn biết đơn ạ anh chị em đọc cuốn sách này music ạ à, the music đọc cuốn sách này anh chị em sẽ có đọc và thực hành đọc và thực hành đọc và thực hành kỹ cuốn sách phép màu nếu nghiên cứu sâu hơn của phép màu hiểu rõ nguyên lý của phép màu hay là hiểu rõ nguyên lý của lực hấp dẫn thì anh chị em có thể nâng cấp thêm phép màu đó là cuốn sách gì anh chị em biết không ạ có 3 tập một là phép màu hai là gì ạ the power sức mạnh sự bao ở sức mạnh tiếp theo anh chị em đọc cuốn sách này ạ bí mật bí mật hay chưa gọi là lực hấp dẫn ba cuốn sách này nó liên quan đến gì ạ cái, liên quan đến mọi cái gì ạ cuộc sống chúng ta nếu chúng ta hiểu được ba cuốn sách này thì dũng tin chắc rằng là nhiều anh chị em sẽ không bao giờ dám comment tiêu cực ở đây nữa Như anh chị em gì ạ bình thường là chúng ta biết rằng là nếu anh chị em chỉ cần gì ạ thay đổi một là ngôn ngữ tích cực thay đổi gì ạ à? từ gì ạ à? từ thất bại sang là chưa thành công nếu chúng ta là tôi chưa thành công lắm chưa thành công lắm chứ là thành công nếu tôi nói tôi thất bại thì tôi sẽ thất bại nếu nói tôi mệt thì tôi sẽ mệt nhưng nói tôi không khỏe lắm thì tôi vẫn cứ khỏe đơn giản thế thôi ạ à. chúng ta sẽ hiểu ngôn ngữ rất quan trọng ok cuốn sách tiếp theo nếu học sâu hơn sâu hơn nữa đó là tất cả suy tất cả là ý nghĩ đúng không bạn uh, Nguyễn Trung Công ai đã đọc cuốn sách này rồi comment cho Dũng uh, số số 10 đi ạ tất cả suy nghĩ tất cả là ý nghĩ trong cái tập này là cuốn sách mà anh chị em có thể uh, đọc đó là đọc 2.000 từ trên phút nó cùng là tập của tác giả Việt Nam duy nhất ở Việt Nam một những người mà Dũng thấy rằng là ở Việt Nam rất ít người có thể có gì ạ cái sự nhận thức như bạn đó đó bạn aloha tuấn ai biết bạn aloha tuấn thì comment cho dũng số 10 đúng không ạ aloha tuấn là một trong những người mà có thể hiểu rõ về tâm linh tạm thời như vậy ạ còn một số về phần khác nữa thì các bạn sẽ hiểu là tâm thâm trí tức là chúng ta để tâm là tâm linh là biết ơn là phép màu thân là gì ạ thân là sức khỏe chúng ta nếu chúng ta có sức khỏe tập luyện sức khỏe năng lượng cường tráng thì chúng ta mới mới có thể đưa ra quyết định ngon được tốt được còn nếu không có sức khỏe suốt ngày chỉ là, là suy nghĩ không được tích cực đúng không không được tích cực dũng không muốn nói là tiêu cực không được tích cực suốt ngày là chúng ta gì ạ thấy người khác thành công chúng ta đố kỵ nếu chúng ta gì ạ ai thành công thì chúng ta phải ăn mừng phải chúc người khác thành công bởi vì chúng ta cùng tần số năng lượng với họ tự nhiên chúng ta thành công nếu ai đó thành công hãy chúc mừng chúc mừng ai đã kiếm được 100% lợi nhuận đây ạ à? ai đã kiếm được 100% lợi nhuận trở lên comment số 100% đây ạ à? ghi con số 100% lợi nhuận trở lên ạ à? comment hết đi ạ à? nếu anh đã tham gia hoặc không tham gia hoặc theo dõi kênh của Dũng mà đã kiếm được trên 100% lợi nhuận từ đầu năm đến bây giờ thì hãy comment để anh chị em chúng ta chúc mừng ạ à. hãy comment ở đây ạ à. nếu anh chị em đã có rồi có rồi đạt được rồi thì hãy comment ở phần ô chat để chúng ta chúc mừng ạ à chúc mừng ạ à, chúc mừng bạn gì ạ à? đúng à bạn à, đinh đức thọ đúng không ạ chúc mừng bạn nguyễn mạnh hùng ạ à, đúng không hãy chúc mừng đi ạ à. hãy chúc mừng chúc bằng mà mừng ôi rồi rất nhiều rất nhiều ạ à. chúc mừng bạn gì ạ à. bùi đây rất nhiều rất nhiều rất là nhiều đấy ạ anh chị em thấy chưa ạ à? bao nhiêu anh chị em à? chúng ta đưa con số lại tất cả những điều này chúng ta phải cần chúc mừng cần phải chúc mừng phải ăn mừng bởi vì nếu chúng ta ăn mừng với họ thì chúng ta có xu hướng là học hỏi từ họ chúng ta có mưu xu hướng muốn theo họ nếu chúng ta đố kỵ với họ anh chị ạ nếu chúng ta đố kỵ với họ thì điều gì dẫn ra chúng ta sẽ không muốn làm những cái gì giống họ và cuối cùng chúng ta đi xuống đúng không bạn văn thủy rất nhiều anh chị em rõ ràng là chúng ta thấy là có bao nhiêu anh chị em tuyệt vời như này đúng không tất cả mọi thứ nếu mà dũng nhìn thấy anh chị em mà lợi nhuận lớn như này mà dũng đố kỵ thì sao nếu đố kỵ sao thấy anh chị em lãi nhiều quá đố kỵ sao hèn lắm đúng không ạ nếu chúng ta đố kỵ á nó hèn nó làm cho chúng ta đi xuống nên chúng ta cần phải chúc mừng ăn mừng được không đấy là một trong những uh, gì à, phần rất quan trọng trong cái gì chiến lược mà dũng chia sẻ phát triển bản thân chúng ta phải hiểu rõ điều đó nên chúng ta thấy là tại sao có một số anh chị em vào comment không được tích cực nó là rác dũng ao luôn ạ à. ao luôn À bởi vì thứ nhất là nếu chúng ta gì ạ chỉ tập trung vào tiêu cực tự nhiên trường năng lượng nó sẽ đi xuống và chúng ta thấy rằng là chúng ta không bao giờ nghĩ rằng là tại sao có những người người ta lại có lợi nhuận như vậy chắc là đây bọn gì ạ bọn đa cấp đúng không họ nghĩ chắc là bọn này hô hào để đa cấp nhưng anh chị em nếu anh chị em chỉ cần thời gian theo dõi theo dõi kênh của Dũng một thời gian thôi ạ thế anh chị em đã gì ạ kiểu gì cũng đã nhận được quà rồi bởi vì anh khi anh chị em hiểu những cái video đúng không những cái cổ phiếu Dũng chia sẻ hàng trăm các cổ phiếu Dũng chia sẻ chia sẻ xong cái số lượng thành công rất là cao Dũng chia sẻ từ thời điểm mua Dũng chia sẻ từng quy luật Dũng chia sẻ thị trường chung chia sẻ tất cả nếu bây giờ chúng ta chia sẻ lần đầu tiên nghi ngờ lần thứ hai cũng hơi nghi ngờ thứ nhất lần thứ ba bắt đầu biết biết một chút lần thứ tư bắt đầu hiểu hiểu một chút lần thứ năm mà làm theo lần thứ sáu thì có tin không ạ đúng không chúng ta ai đã thấy lần đầu tiên nghi ngờ comment nhá nghi ngờ comment cái anh em ạ nghi ngờ hệ thống này là gì ạ chắc là thằng này đã đa cấp rồi ạ hay là hô hào tất cả điều này chúng muốn anh chị em cứ nói sự thật đi ạ ở đây Dũng muốn hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta trải nghiệm trải nghiệm trên thị trường cái này không ai nói đâu ạ đúng không nghi ngờ cái điều này đều rất bình thường đấy ạ rất là bình thường đúng không rất bình thường bởi vì chúng ta là con người chúng ta bao nhiêu thời gian chúng ta chưa có lợi nhuận tự nhiên một cái thằng nó bảo là lợi nhuận ít nhất từ 50 đến 100 phần trăm trong khi đó toàn những người xung quanh chúng ta lãi được 20 phần trăm là đã ngon lắm rồi 30 phần trăm là đã quá ngon rồi mà bây giờ cứ bảo là trăm phần trăm trở lên chém gió đấy đấy là câu chuyện nó là như vậy và chúng ta cũng thấy rằng câu chuyện nó còn tiếp tục nữa nhưng anh chị em sẽ thấy là những cái điều gì nó là sự thật khi mà chúng ta trở thành những con người chính trực sự thật ấy, thì chúng ta không bao giờ gì à, không bao giờ sợ hãi bất cứ điều gì kể cả có những cái đợt mà Dũng được bị uh, một nhóm một nhóm này lấy tất cả những hình ảnh của Dũng sau đó tạo ra một cái Facebook Facebook khác ạ và bắt đầu đi lên tất cả các nhóm hội hô hào mua cổ phiếu ai biết điều này không ạ có ai nhận có ai đã biết cái cái cái, cái, cái thương vụ này không ạ rất là cũng lấy tất cả hình ảnh của Dũng sau đó lập một cái group group này một cái Facebook khác sau đó đến các gì ạ à, group khác hô hào mua cổ phiếu và Dũng đã bị gì ạ à? rất nhiều anh chị em thấy rằng là họ đã mua vào cổ phiếu và họ gì ạ à? họ mua cổ phiếu họ bị thua lỗ và họ quay trở lại và có một số anh chị em biết cái điều này thì lúc đấy nói chuyện với họ mãi sau họ mới gỡ ra câu chuyện nó chỉ như thế thôi ạ thế ở đây chúng ta cũng đơn giản là khi mà chúng ta đọc những cuốn sách như vậy thì tự nhiên chúng ta có gì ạ à? một là chúng ta luôn luôn thấy mọi người thành công chúng ta luôn chúc mừng tự nhiên tầm chúng ta sẽ nâng lên chứ khi mà chúng ta có bình an này chúng ta có mong muốn giống như anh chị em đấy rồi vì à, một ngày mà Dũng không được chia sẻ không được nói chuyện anh chị em thì cảm giác là rất là nhớ nhớ thật sự luôn ạ à. một ngày mà không nói chuyện không nói chuyện thì cảm giác là có một cái điều gì đó thiếu thiếu nên à, bất cứ cái buổi nào thì Dũng cũng cố gắng ít nhất là một cái buổi stream để chia sẻ làm việc với chúng ta thế thì khi chúng ta đã có những cuốn sách đó rồi thì uh, những chiến lược mà anh chị em có thể đọc nhiều hơn sách thế nữa nhưng với những cuốn sách như là của tác giả Mac Mini nha Mac Mini có hai cuốn sách thực tế hai cuốn sách này à, Dũng rất là biết ơn bạn à, Trương Minh Huy bạn Trương Minh Huy là một người mà rất mang rất nhiều sách chứng khoán về Việt Nam à, Trương Minh Huy ạ rất nhiều tác phẩm nhưng uh, bạn ấy viết rất nhiều tác phẩm nhưng với Dũng thì Dũng cũng phải uh, xin lỗi bạn Trương Minh Huy thì là Dũng chỉ trong nhiều tác phẩm Dũng đọc thì Dũng rất là tâm đắc một số tác phẩm như sau thứ nhất là tác phẩm hai tác phẩm của Mark Mini đầu tư nhà vô địch và phù thủy phù thủy sàn chứng khoán cuốn sách thứ hai là của Mark của William Neal thực ra ngài William Neal thì cũng đã viết rất nhiều sách rồi nhưng đây là một cái cuốn sách tái bản mới nhất của William Neal là cuốn tập rất là to không biết các bạn đã có chưa thì hai cuốn sách đó nó cũng củng cố chúng ta cái niềm tin rất là lớn trong quá trình đầu tư sách thứ ba mà anh chị em có thể đọc để hiểu rõ tính đầu cơ trên thị trường nó như nào tại sao lại hoa Philip nó tăng rất mạnh tại sao lại có có bong bóng Bitcoin tại sao nó lại có bong bóng gì ạ à? bất động sản tại sao chúng ta thấy nhiều cổ phiếu gì ạ à? à, không có chất lượng lại tăng mầm mầm và chúng ta có rất nhiều câu hỏi tại sao tại sao gì ạ à? vừa rồi chúng ta thấy là hoa gì ạ à? hoa lan đó, hoa lan đột biến nó tăng rất là, là lớn và trước đó chúng ta cũng thấy rằng là có một cái cây uh, cây si hay là cây gì ạ à? xanh cảnh đúng không nó cũng tăng và nhiều người mua vào nhưng bây giờ ở quê Dũng thì người ta chặt làm củi hết rồi đấy ngày trước thì chúng ta thấy là bao nhiêu thứ nó tăng rất là mạnh và vừa rồi hôm qua hôm kia anh chị em thấy rằng là người ta đã bắt được một cái vụ đó là gì ạ đầu tư forex ạ không biết anh chị nào forex không ạ thường thì anh chị em đầu tư forex thì nó gì ạ có những cái sàn tức là người ta tự lập sàn ạ tự lập sàn sau đó nuôi dần dần đầu tiên chúng ta đầu tư 100 triệu không sao 200 triệu không sao vẫn có lợi nhuận nhưng bắt đầu đầu tư một tỷ bắt đầu cháy tài khoản đơn giản thế thôi ạ và chúng ta không biết điều này nên nhiều anh chị em không nếu không tham gia sàn chính thống hoặc là không đầu tư mà không hiểu rõ được thì cháy tài khoản là chuyện bình thường đấy ạ nên phần lớn chúng ta gì ạ mất tiền bởi vì chúng ta thiếu hiểu biết không nắm rõ được quy luật của nó nên cứ đầu tư thầy cái đầu tiên Dũng mới nói rằng là muốn kiếm tiền thật nhanh trong đầu tư chứng khoán là chết bởi vì lượng đủ chất mới đổi thế thì khi mà chúng ta đọc những cuốn sách của Magni, William Solot à, còn một vài sách nữa anh chị em có thể nghiên cứu như là à, cuốn sách Dũng nhớ là nó có Dũng không nhớ chất à, đầu tiêu đề lắm nhưng nó là bốn cách nhà đầu tư rất thành công trong đầu tư chiến lược đầu tư tăng trưởng chiến lược đầu tư tăng trưởng ông có viết gì ạ bốn chiến lược đấy bốn chiến lược trong đó chúng ta sẽ hiểu rõ được là những cái nhà đầu tư tăng trưởng họ làm gì tại sao họ chỉ tập trung đầu tăng trưởng tại sao những nhà đầu tư cá nhân họ đầu tư tăng trưởng và các bạn sẽ hiểu ra tại sao Dũng luôn luôn có lợi nhuận cao và cao gần như không phải gần như nhất luôn là nhất chắc chắn là nhất luôn là nhất là thị trường Việt Nam và rủi ro lại thấp nhất rủi ro thấp nhất bởi vì các bạn biết rằng là tất cả những cái cái việc mà Dũng nói trên livestream như này là public công khai nhưng nếu con con số nó đạt được bởi vì để đạt được cái số nhất như này số một như này thì Dũng đã bị phá sản nhiều lần anh chị em ạ đã bị phá sản nhiều lần chứ không phải là một lần nên chính vì vậy để có cái này nó không phải là tự nhiên mà có nó giống như lý tử long quyền cước không phải tự nhiên mà có phải tô luyện mới có nên những cái kiến thức mà dũng chia sẻ đây nó không phải tự nhiên mà có phải tô luyện mới có nên cái việc mà dũng muốn đặt ra tiêu chí cho mình tôi là số 1 nó không phải là mình kiêu ngạo và đây là cái mà mình định hướng cho mình mình phải là số 1 làm thế nào để là số 1 ạ làm thế nào để là số 1 ạ làm thế nào để nhà đầu tư chứng khoán số 1 Việt Nam làm thế nào để trở thành thiên tài chứng khoán Việt Nam theo các bạn làm thế nào ạ làm thế nào để số 1 cách duy nhất duy nhất để trở thành nhà đầu tư chứng khoán số 1 Việt Nam là giúp cho gì ạ những học viên giúp cho những cộng đồng những ai theo dõi cái hệ thống đầu tư của Dũng kiếm được lợi nhuận số 1 Việt Nam thế là số 1 đúng không đúng không kiếm được nhiều lợi nhuận giữ được nhiều lợi nhuận và ai kiếm được nhiều lợi nhuận mà giữ được thì gọi số 1 thế thôi còn nếu bây giờ ở tôi là số 1 mà anh chị em vài hôm nữa khi thị trường liên rơi xuống chúng lại mất tiền không giữ được 100% lợi nhuận hôm trước được 100% lợi nhuận sau đó thị trường rơi lại âm ngược lại thì đấy không phải là số 1 mà làm sao để chúng ta gì ạ giữ được được lại giữ được này và chúng ta giữ được nhiều năm nhiều chu kỳ và giữ được dùng tiền đó để đi ạ mua sắm để tự do tài chính thì mới là số 1 thế thôi ạ đây là cực đúng không đây là quan điểm của Dũng không biết anh chị em nghĩ nào nếu giúp được chúng ta thành công chứ không phải là Dũng thành công Dũng kiếm được bao nhiêu luật làm sao anh chị em biết được Dũng lãi được bao nhiêu phần trăm làm sao anh chị em biết được có cần phải khoe ra không ạ à? cần gì phải khoe khi mà khoe ra chúng ta cỏ chẳng có gì chúng mình khoe đấy còn bây giờ chúng ta tại gì ạ anh chị em thành công thì chắc chắn dũng thành công và nếu anh chị em thất bại chưa thành công thì dũng chắc chắn là chưa thành công đơn giản thế thôi ạ nên anh chị em muốn thành công anh chị em muốn số 1 hay là số bao nhiêu chứ nữa thì hãy giúp những người xung quanh chúng ta thành công hãy giúp cho nhiều người thành công thì chúng ta trở thành nhà đầu tư thành công thế thôi đơn giản công thức quá đơn giản đúng không ạ nước ngoài thì họ cũng có chiến lược để bán ra có thể có một số các quỹ họ bán ra thực tế các nhà đầu tư nước ngoài với đầu tư Việt Việt Nam bây giờ nó giống nhau lắm ạ anh chị em có mở tài khoản nước ngoài hay mở tài khoản Việt Nam cũng giống dễ và dễ có bao nhiêu anh chị em có thể muốn mở tài khoản nước ngoài cũng rất là dễ mở đúng không ạ và thứ hai là chúng ta biết rằng thị trường á, nếu anh chị em là đã học về cái gì ạ, hệ thống của của Dũng này thị trường nó còn nốt nhịp này là kết thúc rồi ạ nên khi mà nốt nhịp là nó kết thúc rồi thì ờ, cần phải bán ra không nó phải bán dần ra chứ tại sao nó phải đợi đỉnh mới bán còn chúng ta là nhà đầu tư cá, cá nhân đúng không nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta sẽ gì ạ à? bán theo từng phần chúng ta cũng rút giống như họ bán ra đúng không vài hôm nữa bắt đầu các chuyên gia các group kín lúc mở bắt đầu tung hô bắt đầu hô hào thì lúc đó chúng ta gì ạ lúc đấy chúng ta cần phải không còn cổ phiếu nào có một cái giai đoạn Dũng có một cái cổ phiếu như SHB thế thì cổ phiếu lúc ấy bán ra thì trường vẫn còn lên rất là cao vẫn còn tiếp tục lên trong một tuần nữa và rất nhiều người bảo rằng là đã bị mất hàng nhưng thời điểm đó Dũng lên công ty chứng khoán chỉ chơi thôi ạ chơi thôi ạ không làm gì cả trong khi đó thị trường vẫn lên câu hỏi đặt ra tại sao mình lại phải thì ạ mình mua là mua đúng bắt đầu xu hướng đi lên bằng khi thị trường tạo đỉnh rồi mình đã thoát ra để nghỉ ngơi tại sao mình lại cần phải chạy đến gì ạ ăn cả gốc đến ngọn cái gì mà ăn cả gốc đến ngọn kiểu gì chả chết đúng không nên ở đây anh chị em thấy là tất cả những chương trình chu kỳ của thị trường anh chị em đều thấy rằng là hệ thống của Dũng đều bán ra sớm hơn thoát ra sớm hơn nên thị trường vẫn tiếp tục đi trước tiếp tục đi lên nên sẽ có gì ạ à? lại có một làn sóng vào làm sao tiếp tục chỉ trích đúng không họ chỉ trích là đúng thôi bởi vì họ không theo mình từ đầu nếu anh chị em không theo đúng từ đầu thì bây giờ chúng ta biết rằng là để mua hoặc lựa chọn cổ phiếu nhiều cổ phiếu đã tăng quá mạnh rồi đã lên quá cao rồi làm sao dũng có thể khuyến nghị chúng ta được đơn giản thế thôi ạ nên nếu anh chị em đơn giản khi nào bị ném đá nhiều nhất xem giao chim của dũng ạ khi nào bị ném đá nhiều nhất thế đó là đỉnh đó là đỉnh đấy thì anh chị em cứ theo dõi nhỉ tại vì lúc đó dũng đã yêu cầu là bán hết cổ phiếu thoát ra rồi mà lúc đó thị trường vẫn lên mọi người vẫn sướng nhưng dũng vẫn gì à, cùng đội nhóm của mình thoát nghỉ ngơi rồi đấy là hệ thống của dũng khi anh chị em đọc những cái cuốn sách như vậy anh chị em sẽ hiểu rõ rằng tại sao dũng lại làm như vậy đơn giản thế thôi ạ tại sao lại như vậy và nếu chúng ta học về nhân quả rồi đúng không ạ nếu anh chị em để ý một chút anh chị em mua một cổ phiếu à, Dũng tôi giải thích trong cái uh, như này xem nó đáp ứng được nhu cầu nhân quả không nhá anh chị em thử xem à, lấy một cái cổ phiếu bất kỳ này Dũng sẽ phân tích xem là chúng ta đáp ứng được nhu cầu nhân quả không lấy một ví dụ trước khi mà chúng ta kết thúc cái buổi hôm nay Dũng lấy một cái ví dụ cổ phiếu bất kỳ đấy ạ ok nếu chúng ta lấy một cái cổ phiếu ờ, Techcombank đi thế thì bình thường nếu anh chị em trong quá trình tích lũy ở đây chúng ta mua ở đây nếu anh chị em mua ở đây ạ được không thì mình comment lấy chúng ta mua ở giá 40 này thì có phải là tất cả những cái người mà người ta đang nắm giữ ở đây chúng ta mua ở giá cao nhất không ạ anh chị em thấy chúng ta mua giá cao nhất không ạ họ bán được hết cho chúng ta được đúng không ạ họ bán hết cho chúng ta sau này bây giờ sau khi cổ phiếu này giả sử như là Techcombank này nó tiếp tục nó hồi nó lên đến bao nhiêu ạ lên đến 60 à, 60 chúng ta gì ạ à? 60 chúng ta bán giả sử lên 60 chúng ta bán đi ạ sau đó nó lên tiếp 70 80 90 thì lúc này là của người khác đúng không chúng ta mua ở đây mua cao nhất cho mọi người mà chúng ta bán là bán gì ạ cũng là rất cao rồi còn cổ phiếu có thể lên 70 có thể lên 80 đúng không hay cao hơn đó đấy thì để mọi người vẫn có thể bán thoải mái đúng không ạ mọi người vẫn có thể bán thoải mái mọi người vẫn bán thế thì cái cái mà vấn đề mọi người thua lỗ là do ai thua lỗ ạ à? do người tự tạo ra cho mình thua lỗ đúng không do do mọi người gì ạ à? do mọi người làm sao mọi người thiếu kiến thức mọi người thua lỗ thôi nhân của mọi người không gì ạ à? cái phần nhân hay là phần tầm của chúng ta ở thấp chúng ta chỗ rồi tôi mua gì ạ à? giá 40 tôi bán giá 60 trong khi đó cổ phiếu này vẫn còn rơi bao nhiêu vẫn còn tăng tiếp đến 70 đúng không giả sử như vậy đấy hoặc là anh chị em có thể thấy một cổ phiếu đây ạ một số anh chị em mua ở đây rồi đúng không ạ còn phần đông là sẽ mua ở đây nhà mình ai đã mua điểm này không ạ giá 11 giá 11 ạ và thậm chí là mua hôm nay là bao nhiêu giá 13 14 là mua giá cao nhất rồi đúng không ạ mua giá cao nhất rồi ạ mà chỉ cả một cái chu kỳ nó tích lũy như này chúng ta mua toàn giá cao nhất rồi chúng ta mua cao hơn người khác rồi và sau này nó lên đến khoảng độ 24 chẳng chúng ta bán ra đúng không 24 này trên này chúng ta bán ra thì có thể cổ phiếu lên đến 30 thì chúng ta có vi phạm là luật nhân quả không ạ nên hôm trước có bạn bảo là bây giờ em gì ạ à? em mua cổ phiếu nhiều quá nên em sợ gì ạ à? em lãi nhiều quá em vi phạm luật nhân quả thế thì ờ, Dũng bảo rằng là nếu bạn lãi bạn sợ quy luật nhân quả thì bạn phải cần phải lãi nhiều xong bạn lãi nhiều á bạn dành tiền đó bạn giúp các người khác cũng tốt mà thì bạn không vi, vi phạm gì cả bạn mang nếu bạn này, sợ vi phạm nữa mình mang hết tiền giúp người khác vậy tức là hết Đấy. tức là họ bắt đầu gì ạ à? họ không lãi được nhưng bắt đầu họ lại nói theo cái kiểu là vi phạm vi phạm ở đây nếu chúng ta có tiền lãi được cổ phiếu gieo hạt gieo hạt giống mà theo Dũng trong cái năm đạm kim cương ấy, hạt giống màu mỡ nhất chúng ta biết là ai không ạ hạt giống trong ai đã đọc trong năm đạm kim cương ấy, cái hạt giống mà chúng ta cần phải gieo màu mỡ nhất dù là cái một là bố mẹ là hạt giống màu mỡ nhất hai là những người giúp đỡ chúng ta ai là những người giúp đỡ chúng ta là hạt giống những người nào giúp đỡ chúng ta thì đấy là những hạt giống thứ ba là những người giúp đỡ nhiều, nhiều người đúng không ai là giúp được nhiều người tại vì khi mà chúng ta giúp họ thì họ giúp được nhiều người khác thì đấy là giống màu mỡ và khi chúng ta làm điều này thì chúng ta gì ạ đấy là chúng ta gieo hạt thì chúng ta gọi là nhân nào quả đó và quy luật nhân quả nó là quy luật rồi nó chắc chắn đúng đó. anh chị em nào nếu có một buổi nào đó anh chị em muốn là à, tôi phản bác giả sử như có một cái, cái điều đó là, là quy luật nhân quả không đúng thì Dũng sẽ có thể chứng minh rằng duy vật luôn ạ cái điều này rất là dễ thôi ạ cho chúng ta thấy rằng quy luật nhân quả nó đúng đúng tất cả trong lĩnh vực nếu chúng ta không nắm rõ được thì chúng ta thấy là ờ, mọi thứ nó lại tiếp tục luân hồi hàng ngày chúng ta luân hồi hôm qua hôm nay cũng là luân hồi thời khắc ban nãy đến thời khắc này luân hồi luân hồi trong ngày luôn ạ à. luân hồi chúng thời điểm này luôn ạ à. nên mỗi một ngày nếu chúng ta gì ạ à, nâng cấp mình lên thì sau cái gì ạ sau mỗi cái lúc quá trình luân hồi như vậy đúng không sau mỗi quá trình luân hồi như vậy anh chị em đã thấy là không nhất thiết phải luân hồi kiếp này sang kiếp khác mà luân hồi trong ngày trong tuần trong tháng luôn ạ à. thì tự nhiên anh chị em sẽ nâng cấp được chính bản thân mình à, nếu anh chị em nào chưa đăng ký kênh của Dũng thì nhớ đăng ký kênh của Dũng đúng không ạ hãy đăng ký kênh của Dũng hãy nhớ đăng ký kênh của Dũng bởi vì Dũng sẽ tiếp tục những video hot nhất trong thời gian tới để giúp chúng ta có thể đầu tư chứng khoán thành công à, chúng ta hôm nay chúng ta đang nói về gì ạ? đầu tư chứng khoán đấy ạ anh chị em đọc sách đi ạ đấy mang sách ra đọc sau đó theo dõi những kênh YouTube của Dũng hoặc là trước đó đi tìm những nhiều kênh khác nữa anh chị em sẽ có cách so sánh rất là nhanh lúc đó anh chị em sẽ gì ạ tự đưa ra quyết định rất là nhanh là cách học nhanh nhất ạ ok xin cảm ơn